Dạ, à, TV256 à, xin mến chào quý bà con cô bác, à, quý anh chị em thân mến. Và dạ, TV256 đang ở à, trong cái trang nhà của ông à, Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước à, ông Nguyễn Phú Trọng. Đó, à, quý anh chị em thấy đây cái trang nhà đây. Thì à, trang nhà Nguyễn Phú Trọng ha thì um, qua cái trang nhà này đó TV thấy có một cái bài viết gọi là à, nhân dân có thể góp ý vào văn kiện đại hội 13 của đảng đại khái đây là một cái bài viết nó ở trên trang nhà của ông Nguyễn Phú Trọng à, vào ngày à, thứ tư à, ngày 5 tới tháng 12 năm 2018 vào lúc 7 ờ, giờ 03 tối nha tức là 19 giờ 03 đó à, giờ à, ờ, GMT đó là cộng 7 đó thì um, TV muốn um, có bình luận chút xíu về cái bài viết này thì mà tựa đề cái bài viết là như thế rồi à, à, TV muốn đọc chia sẻ với anh chị em ha ngày 5 tháng 12 tại trụ sở Trung ương Đảng, ờ, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội thứ 13 của Đảng đã tiến hành phiên họp đầu tiên dưới sự chủ trì chủ trì của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng tiểu ban. Đó, ờ, bây giờ quý anh chị mình thấy đây là cái hình ông Nguyễn Phú Trọng nè, ờ, trước một cái đại hội trước một cái uh, trụ sở trung ương đảng ổng coi như là ổng chủ trì đó à, tại vì TV 256 đó TV đọc được những cái điều mà TV thấy rất là nghịch lý ở đây thì TV không muốn là phải đọc hết tất cả cái cái cái bài viết này thành ra tivi á uh, chỉ có đọc những cái gì mà tivi thấy uh, ờ, tivi thấy nó uh, đi ngược lại nó những điều mà nó sai trái thành ra uh, TV uh, kiếm ra những cái điều mà sai trái những điều mà mỹ dân để mà TV uh, chia sẻ uh, với anh chị em nha đó hình ông Nguyễn Phú Trọng không? thì ở đây đó à, để TV đọc được cái chỗ à, à, một cái chỗ mà TV thấy rất là quan trọng nha thì TV đọc cái phần đó cái đoạn này nha trích cái đoạn này cho quý anh chị em thấy nha rất là quan trọng tại vì nó uh, có cái cái uh, mệnh hệ với cái đất nước của mình chứ mà TV là nhân dân thì TV có thể có có thể góp ý vào cái dân dân kiện này à, của đại hội 13 của đảng chứ phải không à, theo lời của bài báo thì TV có cái muốn cái góp ý điều đó thì góp ý ngay cái phần này à, cái phần này là quan trọng mà TV muốn anh chị em à, theo dõi nha Đại hội 13 của Đảng sẽ là dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển của đất nước, của dân tộc, có ý nghĩa định hướng tương lai, cổ vũ, khích lệ, động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, công bộ, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa à, <laughs> ngay chỗ này bây giờ nó đẻ ra cái chữ mà tổ quốc Việt Nam ha hồi nào tới giờ đó nói thiệt TV uh, 256 thường nghe đọc những bài, bài báo trong nước nó hay có chữ là bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa nó không có chữ Việt Nam đâu hiểu không Nó là bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân TV đặc thường thấy như vậy ngày hôm nay đó TV thấy nó có cái chữ Việt Nam Tổ quốc Việt Nam Thấy không? Nhưng mà Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đó TV thấy cái câu này nó nó nó kỳ kỳ quặc lắm nó không phải là tổ quốc Việt Nam nhưng mà bình thường như mình nghĩ đâu nhưng mà nó lại có cái chữ mà xã hội chủ nghĩa thành ra đó khi mình đọc cái câu như thế này đó mình thấy nó nhập nhằn lắm mình không biết cái tổ quốc này là cái tổ quốc gì nữa tổ quốc Việt Nam hay là tổ quốc xã hội chủ nghĩa mà thường thường thì mình thấy là bảo vệ xã hội chủ nghĩa không à chứ không có Việt Nam ngày hôm nay tự nhiên bỏ cái chữ Việt Nam trong đó thành ra mình nói thật á, những người cộng sản đó họ vô lý lắm họ nó người ta nói họ là à, không có tổ quốc là vậy họ hoàn toàn không có tổ quốc họ chỉ là cái tổ quốc của họ là xã hội chủ nghĩa khi mà à, tháng tư sau năm tháng tư mà 1975 đó quý vị thấy rất có nhiều biểu ngữ mà dân đầy khắp khắp nước đó, là yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa thấy không thành ra đó họ họ đồng hóa cái cái nước là cái tổ quốc đó là cái xã hội chủ nghĩa và họ hoàn toàn họ bỏ quên cái chữ Việt Nam ờ, thường thường người ta nói tổ quốc thì người ta hiểu hiểu ngầm là tổ quốc Việt Nam đi đằng này họ không họ bỏ cái chữ Việt Nam họ lấy cái tổ quốc là xã hội chủ nghĩa bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa ngày hôm nay họ bỏ cái chữ Việt Nam vô họ nhập nhằng tại vì người dân người ta thấy cái bản chất cái lưu manh của của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa ngay cái tên nước đó mình cũng thấy nó lưu manh nữa đúng không ừ, tiếng việt mình đó thì thì uh, tỉnh từ thì nó sao danh từ ừ. khi xưa mình uh, có cái nước là uh, việt nam thì cái cái tỉnh từ là cộng hòa thì mình nói đặt cái tên nước là việt nam cộng hòa thì đó là cái cái cái, cái tên từ nó là cộng hòa ờ, nói về cái thể chế republic cộng hòa đó là nó người dân bầu nên cái người mà tổng thống hoặc là người cái chủ tịch nước thì người dân người ta bầu cử tự do thì thì nó gọi là cái chế độ đó là cộng hòa nhưng mà sự thật đó mình có thể mình đặt tên nước là Việt Nam là đủ rồi ờ, cái chữ mà cộng hòa thì nó là thể chế thôi nhưng mà cái tên nước của cộng hòa xã hội chủ nghĩa ờ, Việt Nam thì mình thấy cái Việt Nam nó ở phía sau nó giống như là cái tỉnh từ nó bổ nghĩa cho cái chữ mà à, cộng hòa xã hội chủ nghĩa thành ra cộng hòa xã hội chủ nghĩa chỉ là uh, một cái tên của của cái gì đâu á tên của một cái chủ nghĩa đúng không xã hội chủ nghĩa chứ Việt Nam nó chỉ là cái tỉnh từ thôi nó không phải là nước Việt Nam đó thành ra TV muốn vạch ra cho quý anh chị thấy ngay cả tên nước cũng vậy nữa khi xưa mà mà, mà Hồ Chí Minh cũng đặt cái tên nước đó là Việt Nam phải không cũng là Việt Nam rồi chữ, chữ sau đó là dân chủ Việt Nam dân chủ Cộng hòa thì bốn cái chữ sau đó là dân chủ Cộng hòa đó là tỉnh từ để nó nó bổ nghĩa cho Việt Nam thì cái đó cũng tạm được phải không đằng này ừ, ừ, nó đổi thành ờ, tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là sai bét rồi đúng không Việt Nam là là là lúc đó trở thành là tỉnh tự rồi để mà bổ nghĩa cho cái cộng hòa xã hội chủ nghĩa đó. nó không phải nó không phải là một cái nước Việt Nam nó là vô tổ quốc chính vì vô tổ quốc đó, mà mình thấy nó nó thực hiện cái việc mà à, đổi tiền đó biết bao nhiêu lần đổi tiền nó cũng dùng cái bộ mặt của Hồ Chí Minh là một tên gián điệp tàu thôi thành ra cái tổ quốc Việt Nam mất tiêu hết bao nhiêu mà mà anh hùng dân tộc của đất nước mình như là hai bà Trưng rồi Lê Lợi rồi Lê Lai rồi uh, Trần Hưng Đạo rồi Du Quang Trung tất cả đều không có được mà mà mà có hình ở trên đồng tiền hết thành ra tổ quốc mình coi như là mất hoàn toàn ngay cả việc mà nó giáo dục về lịch sử đó nó cũng nó cũng gọi là bỏ hết à nó hỏi mà bây giờ mấy em về lịch sử vua này vua nọ những anh hùng dân tộc của mình mấy anh em mấy con em của mình ta không có biết không có biết được đó nó làm cho người ta quên đi, đi cái lịch sử của dân tộc đúng không? À, thì bây giờ đó à, ngoài cái việc này ha thì TV à, à, tiến đến một cái điều quan trọng nữa đúng không cái điều quan trọng nữa ở đây đó nó có một cái câu à, một cái đoạn như thế này không? À, à, trước hết ha à, tôi đi đọc thêm nè trước hết là nắm vững và xử lý tốt mối quan hệ giữa kiên định và đổi mới sáng tạo Đấy một phần thì là kiên định một phần thì đổi mới sáng tạo quý anh chị em thấy nó mâu thuẫn không khi mà kiên định á, thì mình giữ những cái gì mà quá khứ những cái gì mà của mình hiểu không thì thì mình đã giữ như vậy rồi mà còn đổi mới sáng tạo đổi mới sáng tạo là nó thay đổi rồi làm sao mà nó hai câu này nó nó mâu thuẫn lẫn nhau nè nè cụ thể là kiên định chủ nghĩa Mark Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh trời đất ơi cái Mark Lenin người ta đã bỏ vào rác rồi ngay cả mà um, các Mark là ở bên Đức á ông các Mark ông sinh ra bên Đức mà nước Đức cũng bây giờ cũng bỏ ông vào thùng rác rồi mà Liên Xô đó theo chủ nghĩa Mark Lenin người ta đã uh, vứt bỏ cái cờ búa liềm của Liên Xô rồi mà bây giờ đó ông có nói là cụ thể là phải kiên định chủ nghĩa Mark Lenin thì mấy anh muốn kiên định thì cái kiên định đi tư tưởng Hồ Chí Minh mấy chục năm rồi mấy chục năm rồi đâu có ai mà nó ổng đâu có tư tưởng gì mà sử dụng đâu tư tưởng của Hồ Chí Minh là ổng nói là tư tưởng của Hồ Chí Minh là tư tưởng của Mao Trạch Đông nữa không ổng đâu có tư tưởng gì đâu ổng chỉ cập nhật những gì của Mao Trạch Đông thôi mà bây giờ đó lại phải kiên định chủ nghĩa Mác Lenin thì kiên định tư tưởng Hồ Chí Minh làm sao mà đã kiên định rồi thì đừng có đổi mới phải không khi mà kiên định rồi đó kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và xã hội chủ nghĩa kiên định đường lối đổi mới sự lãnh đạo của đảng tổng bí thư chủ tịch nước nêu rõ chỉ chỉ rõ kiên định không phải là bảo thủ giáo điều mà kiên định phải đi liền với đổi mới khi mà anh kiên định những cái việc làm của anh đó, anh nghĩ là đúng thì anh phải anh phải thực hiện điều đó chứ còn anh còn đổi mới cái gì nữa kiên định mà phải đi liền để đổi mới hai cái nó đá ngược với nhau vậy anh kiên định thì anh không thể đổi mới được còn anh đổi mới thì anh phải bỏ cái quá khứ kiên định đi ông, ông phải đổi mới đổi mới sáng tạo không phải đi liền với đổi mới sáng tạo vừa kiên định mà vừa đổi mới sáng tạo có phải là mỹ dân không có phải là mâu thuẫn không anh rất là mỹ dân đúng không nó giống như cái trường hợp chống tham nhũng thôi anh rất là mỹ dân anh không thể nào chống tham nhũng bằng một cái cái cơ chế mà độc tài độc đảng toàn trị như vậy được bây giờ anh cũng kiên định nữa kiên định chủ nghĩa Mark Lenin, kiên định tư tưởng Hồ Chí Minh mà anh lại là đòi đổi mới, sáng tạo là cái gì? đúng không? Kiên định mà không sáng tạo sẽ rơi vào bảo thủ giáo điều. <laughs> Ông biết là kiên định mà không sáng tạo thì phải rơi vào bảo thủ giáo điều. Ngược lại sáng tạo mà trên cơ sở kiên định sẽ rơi vào chủ nghĩa xét lại phiến diện vô nguyên tắc. Ôi, những cái gì mà nó một cái ông mà mà mà tổng bí thư mà chủ tịch nước mà tuyên bố như vậy đó nói thiệt người ta nói ông lú nó nó cũng chẳng sai chút nào mà TV biết rằng là ông không có lú đâu ông nếu mà ông lú thì ông đâu có nắm quyền được như vậy phải không ông ông đâu có làm được những cái cái cái việc mà uh, chủ tịch nước như vậy nhưng mà đây là chỉ nói là những cái rất là mâu thuẫn những cái rất là độc ác của ông vô cùng độc ác vô được cùng độc ác khi mà mà cả thế giới người ta đã vứt bỏ cái chủ nghĩa cộng sản vào sọt rác rồi ngay cả ông à, tổng thống ông tổng thống Mỹ đó ông cũng đã nói phải không ông đã nói trước hội đồng Liên Hiệp Quốc là là xã hội chủ nghĩa đó với uh, cộng sản đó chủ nghĩa cộng sản cần phải bị uh, thế giới tiêu diệt thế giới phải lên án đúng không uh, ông Donald Trump ông nói trước Liên Hợp Quốc rồi chứ đâu phải là không nói mà người ta đã vứt cái cờ búa liềm là cờ của cộng sản của nga xô đã vứt rồi mấy anh em uh, mấy anh ờ, cộng sản Việt Nam vẫn còn tiếp tục gọi là uh, tôn thờ cái cờ búa liềm và đặt cái cờ búa liềm lại là đặt trước cái cái cái cái cái cái cờ uh, sao vàng nữa chứ Thấy không? các anh đặt đảng ở trên đất nước nữa nó nó là khốn nạn vô cùng luôn mấy cái đó là phải thay đổi hết nếu mà anh muốn mà đổi mới đó cái đó cần phải đổi mới đó mình cái đặt cái đảng mình nó ờ, phải dưới cái cái cái cái cái đất nước cái tổ quốc của mình chứ không phải mình đảng mà mình ngồi trên tổ quốc của mình ừ, anh thấy trong tất cả những cái đại hội đó lá cờ đảng cũng nằm ở bên tay trái trước nhất à. là làm sao vậy là chứng tỏ rằng là tổ quốc là phải đi phục vụ cho đảng thành ra đó cả toàn dân tộc phải phục vụ cho đảng ở đây TV vạch ra như vậy đó rõ ràng như vậy đó các anh bắt người dân phải phục vụ cho đảng bởi vì uh, Đức Đạt Mai uh, Đạt Đạt Lai Lạc Ma đó uh, ông có nói rằng là mấy người cộng sản đó họ họ đi theo con đường chủ nghĩa cộng sản để họ làm giàu cho đảng của họ cho gia đình của họ thôi nhưng không phải là của dân bằng chứng là mình thấy tất cả những cán bộ đều giàu có hết những người mà làm ở trong đảng đa số đều là giàu có hết chỉ có người dân là ờ, phải bị mất đất nghèo khổ thôi ờ, sống trong một cái thế giới mà người ta đó ờ, cái lợi tức mỗi người dân của người ta đó hàng mấy chục ngàn đô la không các anh không thấy mắc cỡ hay sao à, trong khi người dân Việt Nam à, sống cơ khoảng à, trung bình mỗi người dân chỉ khoảng từ ờ, hai ngàn mấy đến ba ngàn đô la Thứ hỏi các anh đổi mới cái gì nữa các anh phải dục bỏ đi cái chủ nghĩa Mark Lenin dục bỏ đi cái tư tưởng Hồ Chí Minh nó mấy chục năm rồi nó xưa cũ rồi mà các anh vẫn tiếp tục ngày hôm nay anh làm tới chủ tịch nước mà tổng bí thư mà không nhìn ra điều này nữa không có xấu hổ mà nhìn ra điều này nữa vẫn vẫn dùng cái cờ máu của cờ bú liềm của bú liềm của cộng sản mà các anh không có tự vẽ được một lá cờ nữa mà các anh cũng không đủ can đảm mà vứt bỏ đi cái cái chủ nghĩa Mác Lenin và trên bài báo này vẫn khẳng định là kiên định chủ nghĩa Mác Lenin làm sao mà người dân có thể chịu nổi được những cái mà mà người cầm quyền mà mà mà mà ngu dốt như vậy một người cầm quyền nó quá ngu dốt luôn mà mình hiểu là mình hiểu là ông không có lú đâu ông không có ngu dốt đâu nhưng mà ông cố tình mà ông bảo vệ thôi ông bảo vệ cái cái cái đảng của ông ông bảo vệ cái quyền lực cái, cái ghế của ông đó ông càng làm như vậy đó nói thật đó ông sẽ tới cái ngày mà mà ông gục ngã như là đại tá Gaddafi thôi người dân sẽ treo cổ ông đó ông Nguyễn Phú Trọng ngày nào mà ông vẫn còn mà kiên định chủ nghĩa Mark Lenin kiên định cái tư tưởng Hồ Chí Minh đó là cái ngày đó người ta người dân sẽ treo cổ ông đó ông làm đi ngược lấy trào lưu mà tiến hóa của nhân loại của thế giới người ta cần tự do người ta cần dân chủ không? để mà đất nước nó phát triển tại vì nó là bằng chứng người ta thấy tất cả các quốc gia khác đều phát triển hết nhờ có tự do nhờ có dân chủ nhờ có nhân quyền thì đất nước mới phát triển được chứ đâu phải mà kiên định cái tư tưởng uh, Hồ Chí Minh rồi kiên định chủ nghĩa Mác Lenin, người ta chỉ hỏi tư tưởng Hồ Chí Minh là cái gì đến giờ này TV cũng chẳng hiểu tư, tư tưởng Hồ Chí Minh là cái gì đến nghĩa là TV cũng chẳng hiểu cái Mark Lenin là cái gì nữa Mark Lenin là cái gì người ta đã, đã vứt vào sọt rác rồi hiểu không ừ. Mark Lenin là nền tảng vô sản chuyên chính ở đâu hiểu không? cái nền kinh tế rồi là công nông trường hợp tác xã ở đâu mấy ông đã vượt vứt bỏ rồi mà tại sao vẫn còn muốn kiên định cái chủ nghĩa Mark Lenin phải không thành ra hôm nay đó nói thiệt đó mình thấy mình đọc tới đâu mình mình mình mình thấy mình sôi gan đến đó, đó. nó giống như là cái, cái chân này nó đá qua cái chân kia đó một phần thì kiên định mà một phần lại là muốn đổi mới đổi mới sáng tạo đổi mới sáng tạo đó là phải đưa cái quốc gia đi ngược lại đi ngược lại cái cái chủ trương chủ nghĩa Mark Lenin đi ngược lại với cái cái cái cái tên ờ, gián điệp Hồ Chí Minh nó mang cái cờ Phúc Kiến đó, cờ đỏ sao vàng đó, cờ của Phúc Kiến rồi làm cờ nước. Mình phải đi ngược lại tất cả những điều đó thì mình mới gọi là đổi mới và sáng tạo. Chứ không phải vừa vừa kiên định mà vừa đổi mới vừa sáng tạo nữa. Trời đất ơi! ông đừng có biệt dân như vậy nữa ông Nguyễn Phú Trọng à ừ, mình mình khang tiếng rồi nhưng mà mình vẫn tiếp tục nói hy vọng ngày mai nó đỡ hơn nói thêm nữa mình nói tới đâu mình mình mình coi tới đâu mình tức đến đó vậy đó tại sao một người chủ tịch nước nhưng mà kỳ cục vậy một người chủ tịch nước mà không thấy được cái đất nước mình đau khổ đau thương như vậy không? biết bao nhiêu biết bao nhiêu lời mà tivi nói với ông rồi một cái ông là một cái tên khủng bố mà ông bắt Trịnh Xuân Thanh bằng mọi giá mà mà tại sao mà ông vẫn còn làm được chủ tịch nước mình cũng không hiểu được nữa một tên khủng bố mà đi đi là, là đòi bắt Trịnh Xuân Thanh bằng mọi giá rồi rồi đưa tô lâm rồi đưa đứa tướng đường minh hưng rồi qua bên ờ, bên đức để mà bắt trịnh xuân thanh đó hình hình này bắt trịnh xuân thanh đây nè không bắt xuân thanh ờ, bằng mọi giá rồi nói là trịnh xuân thanh đầu thú trời ơi tại sao mà có những cái hạng người mà mà mà vô lương tâm như vậy tại sao đất nước mình có một hạng người vô lương tâm như nguyễn phú trọng như thế gì mình không thể hiểu được nữa bắt Bình Trịnh Xuân Thanh bằng mọi giá rồi để bây giờ cả một quốc hội Âu Châu nó nó, nó không chấp nhận rồi gọi là gọi là, là, là ban giao kinh tế nữa ừ, hiệp ước gì đó về kinh tế đó nó đâu có chấp nhận đâu không thấy không ngay cả nước Đức nó còn muốn gọi là quỹ ban giao với gì với đất nước Việt Nam nữa cái hành động mà bắt cóc thô bỉ như vậy mà bây giờ còn không nhận ra được cái lỗi lầm của mình để mà thay đổi cái đất nước nữa mà lại vẫn kiên định ờ, chủ nghĩa mác-lênin kiên định uh, tư tưởng Hồ Chí Minh mà không biết tôi hỏi tư tưởng Hồ Chí Minh là cái gì cũng không biết nữa ông trả lời được ông ông viết ra đi tư tưởng Hồ Chí Minh là cái gì ông viết ra thử coi ông lấy ông viết ông viết ra đi nó là cái gì năm điều ờ, bác Hồ dạy hả cái đó là tư tưởng Hồ Chí Minh hả ừ, biết bao nhiêu cha mẹ người ta cũng dạy con người ta như vậy người ta dạy con còn hơn thế nữa đó người ta không dạy được một cái thế hệ mà bây giờ nó đạo đức nó suy đồi như vậy đâu khốn nạn thật là khốn nạn nghe bữa nay ngày năm tới tháng 12 mà mà đọc cái văn kiện của ông ông viết như vậy đó chủ tịch nước ông viết như vậy đó ông làm mình rất là mình rất là khó chịu không nói thật đó, mình mình dòm thấy mặt ông là mình biết một cái thằng gây ra tội ác đối với dân tộc Việt Nam rồi chứ không nói không? dù mà khang tiếng cách mấy vẫn vẫn phải muốn lên tiếng thôi về lên tiếng nó chửi vào mặt ông ông Nguyễn Phú Trọng ông ông là một thằng độc ác với dân tộc Việt Nam nói thật như vậy đó ờ. dòm cái bản mặt ông là thấy không thể chấp nhận được rồi nói toàn là những lời mâu thuẫn thôi nói như đây ừ, đủ rồi mình không có đủ sức để nói nữa đâu thôi cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha bực thiết là bực á đọc một cái cái cái cái này nó rất là bực